Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh MMT Gonzi Test Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cài kiểu gõ tu bình trần Kiểu gõ tóc ký này cài được cho cả Uniki và Eviki Kiểu gõ này là một sự kết hợp giữa Verni và Teles à, Link mình để trong phần mô tả tinyurl.com suyệt mmt gt files vào từ bên chân tải thư mục này à, tải cái file này xuống nếu ai chưa có WinRAR thì mình cũng có à, thêm cái file WinRAR vào đây rồi file WinRAR ở đây nha sau khi tải về tán lần này dùm ta chỉ cách cái cài nha ở trong đây có cái file hướng dẫn nè hướng dẫn sử dụng bấm vào à mình chỉnh sửa lại mình quên chỉnh lại nội dung chép file setting evk tu bình trần gốc nè vào thư mục của evk uh, nếu như bạn nào mà theo trường phái à, chữ đúp á à, chữ đúp là ư ơ thì chép ờ, cái file này vào bài chép vào sau đó đổi tên thành ờ, chỉ có mỗi chữ là setting thôi nha giờ mình ờ, thử nha để mình tìm cái cái EVK mình để thư mục nào mình để sao quá đây file setting nè file setting.ini bây giờ nè là đang dùng telet mình đang dùng kiểu gõ telet nè ví dụ mình để đây nha a đúp a f là a nè a s là a kiểu tư bình trần là sắc quyền hỏi ngã nặng ở bên một hai ba bốn năm mình đang ở chế độ telet và mình không có à, gõ được kiểu tư bình trần bây giờ mình sẽ thoát sau đó mình chép cái file á, tư bình trần kiểu gấp ờ, vào nhớ uh, lưu cái file này lại nha à, không cần lưu nó có trong ờ, WinRAR rồi mình xóa cái file setting gốc đi sau đó đổi tên file này thành setting ini một số máy chưa có cài uh, uh, hiển thị cái tệp, uh, uh, cái đuôi file thì sẽ không có chữ ini rồi bây giờ mở Eviki lên nha Bây giờ gõ thử nè Test thử A1 à, Bàn phím nè A2 là A 6 là E 7 là E 8 O 9 A và đúp là hai chữ này nè ừ, ư ơ nè đúp còn cái file từ bình trần ờ, kiểu chữ đúp kia bây giờ mình mình chép file nó sẵn vô rồi chép file vô sẵn rồi thì mình sẽ thay cái uh, xóa cái file setting.ini này đi mình sẽ thay cái chữ uh, à, evk từ bình trần đúp nè đổi tên thành setting.ini bây giờ mình thoát rồi vô lại nè khởi động lại evk rồi bây giờ mình thử gõ đúp nha à, gõ đúp ờ, bằng à, gõ ư là đúp nè ư bạn thấy đúp đúp không ư nè rồi chữ đường đi d d u đúp o 2 ng à, cách cài đã xong của Iviki đã xong giờ chỉ còn Uniki thôi Uniki thì ở trong cái phần hướng dẫn mình cũng có ghi nè chép hai file tố binh trần vào thư mục Unikey. Thích kiểu nào chọn kiểu đó. Hai file tố binh trần, Unikey tố binh trần nè. À tố binh trần, nhầm tên hoài. <laughs> cái này là hai dấu hai, hai cái dấu này là ư ơ, còn cái này là đúp nó thành ư ơ nè. chép thẳng vào cái à, folder à, Unikey luôn. Software tgs Unikey ở đây không có rồi Uniki đây giờ mình tắt cái EVK và mở Uniki nha Uniki thì cách cài dễ hơn nhiều Bây giờ vào phần trước hết là vào tự định nghĩa nè Rồi ở phần chọn file thì nãy mình đã copy vào cái folder Uniki rồi Chọn tứ bình chân Đúp bằng ư ơ nè Bây giờ chọn đúp bằng ư ơ nha Nó ghi fail vậy kìa Ê Để xíu Không biết phải đúng cái file đó không À Unique tứ bình chân sẽ chọn ở dưới này lát hồi mình update lại cái file mình up lên Google lại Google Drive à hiểu rồi nó không cho dùng cái dấu không uh, à, Unikey nè cái phần tên file phải để à, bỏ cái dấu tiếng Việt đi ui giời ơi Unikey chuối quá đây vô được rồi nè thấy không Unity không ngờ nó chuối <laughs> vậy dữ trời cái này như nó chưa up, uh, cập nhật lại chiếc chính chức năng á rồi lưu trữ ở đây đúp nè đúp là ư ơ nha bấm vào lưu trữ rồi vậy gõ thử đi gõ thử con đường dd đúp o 2 ng xưa nè con đường xưa em đi U đúp A Đây là kiểu dùng chữ đúp Còn đây sẽ là kiểu dùng chữ A gọi là chữ gì ta À dùng hai cái dấu ngoặc Uni, uh, à, Verniki đâu rồi Đây Vào tự định nghĩa Và vào dấu ba chấm Chọn file hai, à, hai dấu ngoặc này bằng UO nè lưu trữ đóng Rồi. thử gõ chữ A. thứ hai là ngày đầu tuần đi t h lúc này nè ư một hai là ngày D D nè đầu là số 6 nè hai U sáu hai Dễ không? Cách cài dễ, khá là dễ Video đến đây kết thúc à, Cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian để xem video của mình Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau Nhớ là à, nếu có góp ý thì, thì để lại ý kiến ở phần comment nhé Mình sẽ phản hồi mọi tin nhắn mà các bạn à, à, phản hồi lại các câu hỏi và các bạn comment gì mình cũng sẽ tương tác lại hết tạm biệt